Con khỉ đã bị liệt cả hai chân Nhưng vẫn cố gắng lê lết để đi kiếm thức ăn Có thể nó kiếm về để nuôi gia đình của nó Hãy xem và suy ngẫm Chúng ta là những người có đầy đủ tay chân Và được xem là loài vật thông minh nhất trên hành tinh này vậy chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ phải lao động làm gì thì làm không được làm biến nha các bạn trên nên cảm ơn các bạn đã xem clip này các bạn nhớ đăng ký bình luận chia sẻ và đặc biệt là nhấn chuông để được xem các clip mới nhất Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau Con khỉ đã bị liệt cả hai chân Nhưng vẫn cố gắng lê lết để đi kiếm thức ăn Có thể nó kiếm về để nuôi gia đình của nó Hãy xem và suy ngẫm Chúng ta là những người có đầy đủ tay chân và được xem là loài vật thông minh nhất trên hành tinh này vậy chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ phải lao động làm gì thì làm không được làm biến nha các bạn Xin thành cảm ơn các bạn đã xem clip này Các bạn nhớ đăng ký Bình luận Chia sẻ Và đặc biệt là nhấn chuông để được xem các clip mới nhất. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Con khỉ đã bị liệt cả hai chân nhưng vẫn cố gắng lê lết để đi kiếm thức ăn. Có thể nó kiếm về để nuôi gia đình của nó. Hãy xem và suy ngẫm. Chúng ta là những người có đầy đủ tay chân và được xem là loài vật thông minh nhất trên hành tinh này. Vậy chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ, phải lao động. Làm gì thì làm, không được làm biến nha các bạn. Xin lời cảm ơn các bạn đã xem clip này. Các bạn nhớ đăng ký bình luận, chia sẻ và đặc biệt là nhấn chuông để được xem các clip mới nhất.